chào các bạn nhé Đây beta các bạn Ôi giời ơi Nó luôn cuốn quýt mình Muốn mình uh, vuốt ve Ôi em Thể hiện uh, rất là tình cảm Với chủ <laughs> Rồi các bạn beta sinh được uh, ờ, 5 con chó con các bạn Mình uh, quay về cho con chó con cho các bạn xem Đó được rồi, được rồi. Đây năm uh, 5 con chó con của con của beta các bạn đó, sinh ngày 22 tháng 9 Hôm nay là ngày à, uh, 6 tháng 10 rồi Được uh, uh, 20 uh, 24 ngày Đến nay 24 ngày Thì mở mắt hết rồi các bạn Đi rồi và mình cho nó tập ăn thôi, Có một con chó đốm này Rất là xinh xắn này Đốt Đấy Nhìn hay chưa các bạn Đáng yêu đốm này là bé gái này xem ờ, cái này xem nào cái này em đực này em trai này một em trai hai em gái này hai em trai này ba em trai và hai em gái các bạn ạ đó Đấy nó vẫn còn tim mẹ nó nhưng mà mình cũng đã cho nó ăn tập ăn cháo rồi các bạn nó cũng đã ăn được cháo rồi và nó vệ sinh đáy gì ấy thì nó có, bây giờ nó còn bé nó không không đúng chỗ mình có cái mẹo dân gian rất là hay để cho cái cuốn con mình đi đi, đi vệ sinh đúng ờ, đúng chỗ <clears throat> khi cháu con nhà mình nó lớn lên các bạn nó đi vệ sinh ấy, lung tung ở trong nhà hoặc là nó vào trong bếp ấy, nó rất là bất tiện và và không được sạch sẽ các bạn chính vậy là mình à, bày cho các bạn cái mẹo để cho cái đàn chó con này nó đi vệ sinh à, đúng chỗ mẹo dân gian rất là hay <clears throat> ông bà cha ngày à, ông à, ông cha ra ngày xưa truyền lại các bạn à, từ đời này qua đời kia rất là hay và nó mang lại hiệu quả chó nó đi vệ sinh đúng nơi đúng chỗ à, bằng cách là so đuôi nha các bạn nhé bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem mình sẽ lấy cái cây cỏ như này các bạn cái cây cái cỏ Đấy, nó có cái que như này mình sẽ đo cái đuôi từng con chó một à, bốn con ạ à. cái con này thì mình à, sẽ so đuôi nó đo các bạn từ cái hậu môn lỗ đít của nó đến hết đuôi đây các bạn nhìn này đó đo này đến hết đuôi Đấy. xong mình bẻ Đấy. mình làm vậy <clears throat> lần lượt mình sẽ làm cho năm con chó y chang như vậy các bạn nhé rồi mình tới đây một con rồi hai con này cẩn thận nhá Đấy, mình đo đuôi đây hai em này đó em này dậy nào to nào rất là ngộ đây đâu đây đấy ba em này hôm nay ra đo nào từ hồng môn này các bạn đấy đến hết hết cái đuôi này rồi mình bấm mình bỏ đi ta lấy cái phần à, phần đuôi đo được đây Đấy. Rồi. Còn này nữa. rồi bây giờ cái phần ờ, mình đo được đây các bạn mình ờ, thích nó vệ sinh vào đâu ở đâu thì mình sẽ để cái này ở đó thì tự khắc con chó nó sẽ đi ngửi thấy và nó đi vệ sinh đúng vào cái nơi mình để cái que này nha các bạn nhé bây giờ mình sẽ cho que nó ra ngoài vườn chó nó đi ở ờ, cái khu vực kia là cái khu vực vườn các bạn nó có thể vệ sinh ở đáy đó được mình sẽ bỏ mấy que này sang bên kia Đấy, tự khắc là chó nó sẽ tìm đến cái nơi đó nó ị đúng ở chỗ đó chúng ti mẹ ăn no ngủ say nhìn chúng rất là khỏe mạnh các bạn mẹ nó chăm tốt bắt cháy cho con này đang bắt cháy giận beta mình nó rất là tình cảm các bạn nó cuốn quýt với mình chăm con nó cũng tốt Đấy, nó đang bắt cháy cho con Thôi à, video mình à, làm đây dừng lại nhé các bạn nhé à, Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn hãy like và chia sẻ giúp mình Mình à, chia sẻ những cái công việc trong cuộc sống hàng ngày của mình Beta nó sinh được 5 con chó con và đến cái thời gian tập ăn rồi nó đi vệ sinh không đúng nơi Mình làm cái mẹo dân gian để chia sẻ cho các bạn và cũng để cho nó đi vệ sinh nó đúng nơi đúng chỗ hơn thì nó sạch sẽ hơn à, các bạn à, vui lòng đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi nhiều video khác à, trên kênh của mình cuộc sống ở nông thôn à, nếu các bạn có những thắc mắc thì các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video xây dựng đóng góp và mình sẽ trả lời lại những cái bình luận thắc mắc của các bạn à, mình xin phép dừng lại bye bye